nhiều khi ta muốn tìm về chốn yên bình một đời phiêu du mong tìm công danh đất khá hỏi người con gái ấy giờ nàng sống sao rồi hồn ta tan vỡ từ khi em bước vì ai ta phải ôm sau quá lâu rồi tương tư mãi một người hỏi mày nuôi làm sao ta có thể quên người lòng ta như gió bên đời hắn yêu rồi nào với tới mây trời đành lòng ôm sau tương sống yên bình một đời phiêu du mong tìm công danh đắc khá hỏi người con gái ấy giờ nàng sống sao rồi hồn ta tan vỡ từ khi em bước cùng người vì ai ta phải ôm sau quá lòng rồi mày nuôi làm sao ta có thể quên người lòng ta như gió bên đồi hắt hiu rồi nào với tới mây trời cằn lòng ôm sau tương tư một người vì ai ta phải ôm sau quá lâu rồi tương tư mãi một người hồi mây núi làm sao ta có thể quên người lòng ta như gió bên đồi hắt hiu rồi nào vơi tới mây trời đành lòng ơn sau tương tư nặng lòng mang sau tương tư một